nó khác với cái bộ hột tài xỉu thường như thế nào rồi và sau đây thì em à, sẽ thử cho các bác đây để những bác nào chưa biết về cái bộ hột này các bác sẽ thấy được cái sự khác nhau của nó đây các bác nha đây là bộ hột tài xỉu vip này đây coi nhìn mặt của nó này còn đây là bộ hột tài xỉu thường bộ hột tài xỉu 2020 đây coi nhìn này hai mặt nhất hoàn toàn khác nhau đúng không ạ mặt nào cũng khác nhau luôn này. đó các thấy khác biệt không ạ này mặt năm à đây. đây các nhìn thấy nó có khác không này cái mặt của nó hoàn toàn là một mặt to và một mặt nhỏ đây đó đúng không ạ đấy mặt nhất cũng bé hơn này đó đúng không ạ đây là bộ hột tài xỉu vip bên cơ sở bên em và em đảm bảo nó là hàng độc quyền các bác nhá với bộ hột tài xỉu này về phần tang tích thì em bao cho các bác ăn thua trẻ hột hột hoàn toàn không tang và các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu và bộ hột rất đi đều 5 năm tỷ lệ lên bảo thì cũng rất là nhiều và riêng đối với cái bộ hột này thì em khẳng định với các bác chống được thầy thợ nghe hột bác mù nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu vip bên em quá cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây hoặc kết bạn zalo với một trong hai số điện thoại trên của em 0972 từ quý 4 và 0945244662 bên em sẽ tư vấn cho các bác và sau đây về phần tăng tích thì khi nào mà các bác mà muốn mua hàng hay là muốn test tăng tích em sẽ test đầy đủ cho các bác nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong bởi vì là thời lượng video thì cũng có hạn vậy nên em xin phép được bỏ qua phần thử tăng tích sau đây em à, sẽ test thử cái bộ hột này để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà nó mang lại cho các bác trước tiên em sẽ lắc lên tài xuống xỉu cho các bác tức là bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm đó đây đây là xỉu này tài này xỉu này tài này đó bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu đúng không ạ và sau đây thì em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ giữ tài này chén này em hơi uh, nhẹ tay thì nó bị lỗi nhưng lại về bão bão nhất các bác nhá bây giờ đang là bão nhất là xỉu đúng không ạ em lên tài này đó tài này em giữ tài này một tài này hai tài này hai tài lại tiếp tục bão tứ đó tiếp tục em giữ tài cho các bác nhé các bác nhá ba tài bão năm từ nãy giờ mình lắc có vài chén mà đã bão ba lần rồi đúng không ạ bốn tài đúng không ạ năm tài này các bác này bây giờ em sẽ xuống xỉu cho các bác nhé một xỉu này đúng không ạ hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này Trái em hơi mạnh tay nó lên tài mới rồi Vừa rồi thì em đã lắc thử cho các bác một vài chén Lên tài xuống xỉu này Là tỷ lệ đi đều 5 năm Rồi giữ tài giữ xỉu